Chào bạn, mình Thầy Nguyễn, chuyên gia đào tạo em điều chiến và một số những bạn trẻ muốn khởi sự trong lĩnh vực em như một quán cà phê, một nhà hàng, một bánh, một quán trà sữa thì thường quan tâm rất nhiều đến yếu tố rủi ro. Và các bạn thường sẽ chuẩn bị một khoản tài chính và thì thiếu kiến thức về mặt chuyên môn, thiếu về kinh nghiệm và bạn hỏi rằng là như vậy bạn khởi sự có rủi ro hay không? Và theo quan điểm của em Nguyễn thì không có bất cứ một cái dự án đầu tư nào mà bạn à, đầu tư không rủi ro cả. Có chăng độ rủi ro cao hay là thấp và bạn đã có phương án để dự phòng hay chưa? thông thường nếu bạn đã có cái phương án để dự phòng rồi thì mức độ rủi ro của bạn sẽ bị hạn chế và bạn đã có sẵn sàng cái việc là đối phó với rủi ro và thậm chí là khi mà bạn chưa thiếu những cái kiến thức thì bạn sẽ bổ sung kiến thức và bạn thiếu cái kinh nghiệm thì bạn sẽ dễ tìm cái môi trường hay là khởi sức ở mô hình để hạn chế được yếu tố rủi ro và chúc bạn sẽ khởi sức thành công